Ê, nước sống thôi Thôi, nắng lắm Bảy ấp mới, vì danh cực sảng khoái Để chơi hết mình Bảy ấp sảng khoái cho trải nghiệm bất tận